tại các đấu trường lớn. Và bộ hột này nó hoàn toàn không tang tích, bao cho các bác ăn thua trẻ hột. Các bác có thể lắc bộ hột đi theo ý muốn của mình, lên tài xuống xỉu, giữ tài giữ xỉu và bộ hột đi đều với tỷ lệ 5 năm, tỷ lệ lên bảo rất là cao và có những cái tiếng kết của các bác. Các bác kết tầm khoảng 8 đến 90 phần trăm các bác biết chắc ở trong đó là chén về tài hay về xỉu nha các bác nhá và ngoài ra thì cái bộ hột tài xỉu cây này nó còn chống được thầy thợ nghe hột sau đây thì em sẽ test thử cái phần tang tích cho các bác để cho các bác thấy được xem là lời em nói có đúng là nó hoàn toàn không tang hay không đây nam châm cả nắp chén hột luôn đó giờ em gọi đèn nó nhìn này hột trong luôn đó nó nhìn thấy không này về phần nước muối thì thì thời lượng video cũng có hạn thôi vậy nên sẽ khất cái phần nước muối và với cái bộ hột tài xỉu cây này nó khác với bộ hột tài xỉu nghệ hoa ở chỗ nào đó là cái mắt cái mắt của nó sẽ nhỏ hơn nhưng mà với bên cơ sở em là bên em làm ra được bộ hột này vậy nên là các bác mà muốn mà mua hột tài xỉu cây nhưng mà mắt to như hột nghệ hoa bên em cũng làm được nha các bác nhá sau đây thì em sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được rằng là cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cây này đầu tiên là em sẽ lắc cho hột đi đều đây bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ xỉu này tài này xỉu này tài này đó mình chỉ cần nhẹ nhàng thôi bộ hột nó đã đi đều rồi và nếu như mà các bác muốn giữ tài giữ xỉu em bây giờ em sẽ giữ thử uh, xỉu cho các bác bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ em xuống xỉu này đó em xuống xỉu em giữ xỉu này một xỉu hai xỉu chén này lỡ tay nhưng nó lại về bão bão năm vừa rồi mình đang vào bão năm đúng không các bác em xuống xỉu này đó em xuống xỉu lại giữ xỉu tiếp Đấy, xỉu này xỉu tiếp này xỉu tiếp này đó bây giờ em lên tài này